trơn dữ vậy hả con nghe đâu là trơn té bà mới bị gãy tay á hả bị ờ, sáng ờ, đi ờ, ra ngoài này nè mới bước đi ra này cái cộng dây chì đó dạ. tính là qua khỏi rồi cái tay tôi mới vớ đặng cây khỏi cái cọng như chị chưa dạ mà chưa có đúng chưa có trúng cái cọng như chị tôi tính đâu qua khỏi rồi dạ rồi ở đây vừa bước qua cái tới lại cái nữa là nó cản cọng như chị nó té té mé bên đó đó hả bà té ở đây trời té ở đây hả ừ Đầu, uh, số bóp nè dầu số bóp có gì bà tha lên cái tay á bóp bóp cho nó nóng kiểu giờ dầu nóng á còn đây là cho dầu nước xanh cuốn này là của uh, những mạnh thường quân bên nước ngoài á họ gửi cho con đi có gặp ông cụ bà cụ nào thì gửi Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ à. Hiện tại là Phước uh, đang có mặt tại... Ờ, Ê, đây là ở đâu ta? Ở đây là ở đâu? Đây là à, ấp Tân ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ để à, ghé thăm hoàn cảnh của một à, cụ bà. Năm nay thì à, bà cũng 76 tuổi và theo thông tin Phước được biết thì bà ở trong ngôi nhà phía trước mắt cô chú anh chị đó Cái tay của bà thì cũng đã bị gãy và cái phần đất ở phía trước này cái nhà bà đang ở là chủ đất hiện tại cũng đang lấy lợi và bà phải dời ra đằng sau để ở cái đoạn đường đi này thì sẽ vào ờ, cái nhà của bà nhưng mà bây giờ là chưa có cất gì trơn nha cô chú anh chị à, đằng sau ờ, sáu cái mã đó đây là bà ơi mình vô đây đi bà mình vô đây chút xíu đi cho nó cho nó mát đứng ngoài đây nắng quá à. đi mình vô bước vô cho bước vô trong nhà đi bà từ từ bà ơi trơn dữ vậy hả con nghe đâu là trơn té bà mới bị gãy tay đó hả bị ờ, sáng ờ, đi ờ, ra ngoài này nè mới bước đi ra này cái cộng duy trì đó dạ. tính là qua khỏi rồi cái tay tôi mới vớ đằng cây khỏi cái cọng như chị chưa dạ mà chưa có đúng chưa có trúng cái cọng như chị tôi tính đâu qua khỏi rồi dạ rồi ở đây vừa bước qua cái tới lại cái nữa là nó cản cọng như chị nó té té mé bên đó đó hả bà té ở đây nè trời té ở đây hả ừ. là à cái cọng dây chì này đúng không bà không. tính chụp cái cọng dây chì này phải không không cái à, cọng dây chì à, kia ừ, cũng như cái cọng dây chì này nè mà căng xuống dưới đó nó thật à. đó Giờ tháo ra luôn rồi Dạ tháo ra luôn Trời Đi mình bước vô trong chút xíu đi bà Cho nó đỡ nắng bà Đây cô chủ anh chị Bà thì ở ờ, trong này dạ. Con nghe là cái phần đất này hồi xưa là của bà phải không, không Của bà có, ờ, xong rồi bà bán lại cho người khác không của người anh à của người anh à của người anh đó rồi người anh anh chị đã mất hết rồi rồi cái để lại cho cái người con người dạ. con thứ tư nó rồi sau này đó cái người con này là nó cũng mất luôn dạ. rồi hai vợ chồng nó cũng cùng mất là nằm ở ngoài dạ đó rồi sau này đó là cái miếng vườn này đó là để lại cho đứa cháu ngoại à, cháu nội dạ đó rồi sau này cái con nhỏ này đó là nó mới bán à rồi bà là được mấy người con tôi là chỉ có cái thằng hồi nãy đó à là cái chú hồi nãy đó phải không con thấy hồi à, nãy đi ra đó phải không là chú dạ. đó chú ấy là 52 tuổi 52 tuổi Và theo được biết là chú ấy cũng không có vợ con vậy chứ hả? À, có mà lại chia tay lâu rồi Vậy đó hả bà? Dạ. À. Còn giờ ở nhà này ở đây là bà ở với ai? Ở à, ở với nó đó Dạ, bà thì ngủ ngoài đây hả? À, <laughs> tôi thì ở ngoài này Dạ Đó Rồi. thì à, Ở trong này Trời, hai mẹ con ở trong uh, cái nhà rồi xài nấu bếp củi luôn đó hả bà? Ờ, nấu ờ, cơm á thì nấu ờ, nồi cơm điện điện dạ có thế nồi cơm điện dạ. còn à, nấu đồ ăn thì bằng bếp củi à <laughs> bếp củi rồi bà năm nay là bao nhiêu tuổi ta nãy giờ con quên hỏi con xin lỗi à 76 76 hả dạ. rồi à, bà tên gì võ thị bảnh võ thị bảnh ừ. là sáu bảnh à. bà thứ mấy chứ lộn à thứ hai à vậy là bà hai bảnh hả à. <laughs> rồi cái tay của bà là bị vậy rồi xong rồi ờ, có đi bệnh viện gì không hay là để tới giờ à, luôn không bị ờ, cũng té hồi té đó thì ờ, đi sửa rồi dạ có đi sửa đi bó lại thì người ta cũng nói là nó không có cái à, gãy cái gì hết trơn á chỉ là nó chặt cái xương khớp thôi dạ nó từ từ ngày đó tới giờ thì thuốc men đồ uống thì cũng đỡ dạ nó mà giờ chỉ là nó còn hơi nhức dở lên nó là chưa có được à cái bạn uh, giới thiệu của con á uh, giới thiệu hoàn cảnh của bà cho con á bạn ấy nói là bạn ấy cũng đã vận động được một số tiền và sẽ uh, dẫn bà đi bệnh viện để uh, khám uh, tuy nhiên uh, bạn ấy uh, nhờ con uh, đăng lên quay cái clip này để ờ, xem coi có thể giúp được cho bà sửa sang lại căn nhà vì mùa mưa sắp tới rồi bà lớn tuổi sợ bà đi chợt té nữa nhưng mà không phải là cất cái nhà này à. cái nhà này mình sẽ tháo dỡ và mình ra đằng sau sáu cái mã ở đằng sau mình cất để mình ở đằng sau à. phải không ạ à? phải rồi cất ờ, ở mé đằng sau á dạ dạ rồi cái này là ha à, đang chuẩn bị nấu cơm ăn á hả cả hả nó, nó đi làm mới về đó chú ơi dạ là con của bà hả con đó dạ là ở đây giờ là hai mẹ con chú à. thì 52 à, tuổi rồi à. bà ừ. thì 76 <laughs> bà có một người con một à hả có một người đó dạ còn à, ông còn không ạ à? À, ổng thì mất năm nay cũng gần 20 năm rồi 20 năm vậy là cái bàn thờ ở đây cũng là của ông á hả cái à, này thì của ông già dạ còn của ổng thì ở bên đây, đây bên đây là của ba mẹ chính giữa thì ờ, của quyền à của quyền ừ. à. của ờ, ông nhà của ông cụ rồi bên kia là của ờ, chồng rồi đây mình cũng có điện nè hả bà có có điện hả đây đây là câu cái này á chỉ tôi câu câu đuôi câu đuôi của dạ. cháu thôi dạ chứ cũng không có phải là tư nhân của mình dạ gia đình mình có thuộc hộ nghèo gì không á bà hộ nghèo á thì tôi không có à mình không có hộ nghèo dạ không có cái kiểu vì... dạng giống như là người ta thấy mình cũng có đất đó phải không ạ ừ. rồi không có cấp nghèo cho mình bởi vì thấy à, đây thì anh em à, mà cô bác thì giúp à, cho cái nhà ông Hải thì dạ. tôi cũng mừng dữ lắm mừng nó mà giờ còn nữa đi về ngoài đây rồi không biết điện này kéo ra ngoài làm sao đây nữa vậy đó hả ừ. không thì mình nói dây thôi có gì đâu nói dây mình kéo ra nếu mà ra ngoài có được à, sự hỗ trợ của à, các cô chú quý mạnh đường quân sửa cho mình lại cái căn nhà để mình à, ở vào mùa mưa này và hưởng cái tuổi già ừ. nói chung là bà có được bao nhiêu người anh em Chỉ bà thứ hai bà thứ hai thì sẽ có người thứ ba thứ tư nữa phải không có, có mà cũng mất hết trơn rồi mất hồi nhỏ hết trơn luôn vậy là giờ còn mình nên vậy đó hả ờ còn mình nên vậy đó rồi, rồi mấy sao? người cháu là mấy người cháu nào cháu uh, cháu đó là ở đây cái dạng cháu là cũng như ờ, cháu của chồng à là của Vậy bên đó. chồng hả dạ à. cái tay của bà ở đây hả dở lên nó còn đau không bà dạ, dở lên ờ, dày thì nó đỡ mà dở thẳng lên nữa thì phải đỡ lên gì tối ngủ nó nhất hả nó nhất mà nhờ cũng có thuốc đồ uống vô nó cũng giảm nhất dạ ngủ được ở đây là mình xài nguồn nước là ở đâu bà con thấy hơn trước này có mấy cái xô thôi nè nước thì sách ờ, ở dưới sông vậy đó hả ở ồ trơn dữ à cái gạch này trơn lắm đó cô chú anh chị bởi bà ở đi té thì ờ, lóng phèn xài ở dưới sông rồi lóng phèn xài vậy ha ừ. đây thì như ờ, hoàn cảnh của bà nó là như thế đó cô chú anh chị còn à, cái phần cất nhà là sẽ à, cất ở phía sau nếu mà có được sự hỗ trợ của các cô chú quý mạnh thường quân bây giờ bà có thể à, dắt con đi ra ngoài ngoài được không ạ à? đi xem cái nếu mình mình cất là cất ở đâu à yeah. Dạ. cái đất ăn trước này là mình bán rồi phải không ạ ừ, à? ừ bán rồi người ta bán từ ở đằng đó đó cái dạ. Yeah. ở đó mà người ta bán tới đây dạ. Yeah. người ta bán đó là cũng mới đây thôi khoảng dạ. là tháng nay à tức là hồi xưa bà bán cho người ta rồi người ta cho bà ở đậu lại ở đây à, ông cửa à, đất của người ta rồi à, người ta cho cho tôi ở đậu ở à đậu vậy là, đó hả dạ, ở đậu là trước giờ chưa bán à, rồi bây à, giờ mới bán đây mới bán đây mới bán đâu cũng tháng nay thôi dạ còn cái miếng đất ở đằng sau đó là ngay sau sáu cái mã là đất của ai thì ờ, thì từ ở đây ờ, chạy dài ra ngoài luôn là là của người ta rồi người ta bán rồi đó hả còn bán. tới khúc sáu cái mã là bán không được mới để lại ờ chỉ à, ở đây là đi ra tới mãi chỗ cái ờ, dây chì mà căng ngang gì nè dạ. từ cái dây chì đó trở vô đây dạ. rồi từ chỗ dây chì đó trở ra ngoài là không có bán dạ dạ rồi thôi hiện giờ mình à, đi ra ngoài ngoài hả bà đi coi thử ha bà đi dạ. đi lên dắt con ra ngoài đi dũng ơi chú ơi dắt con ra ngoài ngoại coi chỗ ngoại dẫn cái chú này ờ, đi ra ngoài ờ, từ uh, ờ, bán từ đâu đó dũng từ ở đây nè con dẫn chú đi ra ngoài chỉ là sao không chỉ cái chỗ cái miếng cái miếng đất mà nữa nữa nếu mà có cất nhà cho bà là cất ở đâu à, à đây. đây là chú dũng con trai của bà và đây là cái đoạn đường để đi vào cái miếng đất phía sau hồi nãy mới mưa thì cái bẹp luôn á vậy ờ, theo như ờ, bà nói á, là cái ờ, miếng đất này là người ta đã mua lại hết rồi và khoảng một tháng nay nên bây giờ người ta chuẩn bị à, tháo dỡ cái nhà lại và chỉ cho bà ở đằng sau này trời đoạn đường vô khó vậy nếu mà có sửa cho bà thì chắc cũng phải à, làm một cái đường quá để mới đi được chứ vậy rồi sao đi này nếu mà làm chắc giác vô cực dưới rồi à, thận đây là 6 cái mã bán là chỉ tới đây thôi và bà thì sẽ ở ờ, phía sau này sau 6 cái mã này ha wow phía sau này là người ta không có mua vậy là phía sau này là còn đất của nhà mình hả chú phía sau này còn dạ. có mua từ ờ, từ cái chủ đá chủ ờ, xi măng nó trở ra dạ à từ chủ xi măng đó đó hả dạ. ủa sao mình không chịu cất phía trước đó mà mình cất ở sau này ta ủa cắt trước đó trước mã hay sao Chứ trước mã không được trước mã không được hả rồi chủ đất là người ta cho mình à, ở đây tiếp người ta cho mình ở đây này nếu có hai mẹ con này là ngang 4 hả ta ngang 4 có cặp cọc Ủa, cặp cọc luôn đó hả ủa rồi sáu cái mã này là của ai chú dũng sáu cái mã này là cái mã này là của ờ, bác nè với chị còn hai cái mã bên đó đó hai cái mã bên đó là cũng của ờ, của anh với ờ, cái mã giữa đó là cái mã của bà sau này đó cái bà vậy đó hả? là mẹ của cái con chủ đất này nè à vậy đó hả mẹ của con chủ đất này nè thì bà bán miếng đất này coi nó bán miếng đất này là hoàn toàn ở đây là không ai biết hết trơn nó bán là ngoài ra hoàn toàn mà không ai biết tới chừng hay rồi là, là nó bán rồi rồi thôi vậy coi vậy thôi đây là cái à, chỗ mà để à, cất cho bà coi thôi chứ không biết có cất được không nữa chưa có tiền cắt bạc nào chứ <laughs> tùy duyên thôi nếu mà cô chú thương thì sẽ hỗ trợ ở này nếu mà chắc có cất thì phải làm cái đường đúng quá ta chứ gì cái gì rồi sao mà đi vô được rồi mưa xuống một cái nữa rồi bà đi vô té nữa đúng rồi cái này mình lót đan thôi chứ uh, khỏi chán mua mấy miếng đan mà đổ sẵn á ê đan nó mắc không ta rẻ hơn hả đâu cần phải mua giày đâu vừa vừa thôi tại đâu có đường đâu có xe đâu chạy đi bộ không à đâu có xe đâu có chạy xe đâu bởi vì đâu cần phải à, mua mấy miếng giày ủa tân tân tới đây hà hỏi hà hỏi ủa rồi vậy bà có bảo hiểm chưa ta có bảo hiểm bảo trợ chứ không, phải là bảo hiểm cụ già tại vì à, cụ mới có bảy tuổi rồi bảo hiểm à, thì đúng rồi bảo trợ. Là cái bảo hiểm uh, y tế hả? Dạ dạ. Ai mua cho bà ta? bên nhà ờ, nước cấp. Nhà nước cấp hả? Dạ. Ủa, thường là nhà nước cấp là bao nhiêu tuổi là người ta cấp? thường là 80 tuổi cấp nhưng bà chưa 80 tuổi nên cấp cái thư dạng bảo trợ. Ờ à, vậy đó hả? Thấy kiểu dạng giống như đơn chiếc quá hay gì phải không? Mà em đang kêu bà lấy cái bảo hiểm cho tôi. Vậy đó. Em mời đưa qua đi rồi mới đi có chút xíu vô nó xịn dính này này nó dép mới mua luôn nè cô chú anh chị 65 ngàn màu đỏ luôn chơi dép nổi không cái này đã đổi cái mẫu khác rồi sao cái thẻ này đã cũ rồi bây giờ ủa hết vậy ngày hôm qua tôi nói với chú ba ủa chú này ba được mà này tới à, một một tháng 9 năm 2020 à, mà có 27 à ở dưới kìa chính là cái, cái thời tới, điểm uh, gì 5 năm liên tục là, là gì là, là, là đã tham gia 5 năm á nhưng mà tới đó mới được tham gia 5 năm cái này là bà ra xã tại vì bảo hiểm của bà là bảo hiểm bên bảo trợ xã hội bảo trợ là người ta cấp cho nên mà cái thẻ này cũng vẫn được cấp nhưng mà nó đã theo cái mẫu cũ rồi nên bà ra lấy cái mẫu mới về mới xài được lấy về đi rồi con con vô chở bà đi khám bệnh chụp cái cái ít quan cái tay lại ha là cái thẻ này không còn xài được nữa là đúng tại cái thẻ này là nó mẫu mới cái mẫu mới nó bây giờ nè con cho bà coi nè cái mẫu mới nè là nó không có ngày hết hạn thấy không ừ. đó rồi cái mẫu cũ của bà là cái mẫu à, có ngày hết hạn nó đã sai rồi đó bây giờ đó một cái bảo hiểm vậy là giờ là bao nhiêu nếu mình mua là 804 trăm lẻ bốn ngàn một năm anh tám trăm lẻ bốn ngàn một năm còn yeah. Dạ. nếu mà những người mà lớn tuổi thì được uh, hỗ trợ thì miễn phí dạ miễn phí mà của bà thì nằm trong bảo trợ xã hội nên um, được miễn phí cấp uh, nước suối liêm ơi lấy anh chai dầu nóng với dầu nước xanh liêm nè bà đi đổi đi con chở bà đi khám nha cái này cái mẫu cũ rồi nên ta đâu có xài được đúng rồi đó nó ta đổi lên nè chỗ này nè 292 nè là đổi lại cái mẫu mã sau này nè nó khác lại nữa vậy cưng sẽ phụ trách cái phần mà chở bà đi dạ, dạ. khám ha còn dạ. anh để về anh đăng cái bài này lên để uh, nếu mà cô chú anh chị nào đó thương tình cho hoàn cảnh của bà có thể uh, phát tâm dạ. thì uh, tụi con sẽ quay trở lại để uh, cất cái nhà cho bà để cho mình dưỡng già và ừ. trước tiên thì uh, bạn Tân đây sẽ hỗ trợ cái phần mà đi uh, khám bệnh coi cái tay của bà như thế nào à, đưa sợi đi con bấm số điện thoại của con nào mà lấy bảo hiểm về rồi con vô chở về đi đây con gửi cho bà nè lấy uh, chai dầu uh, ờ, sâu bóp nè dầu sâu bóp có gì bà tha lên cái tay á bóp bóp cho nó, nó nóng kiểu giờ dầu nóng á còn đây là chai dầu nước xanh cuốn này là của uh, những mạnh thường quân bên nước ngoài á họ gửi cho con đi có gặp ông cụ bà cụ nào thì gửi bữa nay thì con cũng tính cho tiền bà cho tiền bà nhiều nhiều để bà bỏ túi bà xài tuy nhiên á con sẽ dành cái phần đó vào cái phần mà cộng vô để con cất nhà cho bà bởi vì uh, bữa nay con sẽ không cho tiền mà con chỉ gửi cho bà giàu thôi và để coi về coi như thế nào thì uh, mới tính tiếp giờ cho tiền uh, mày quên nữa bà còn tiền xài không <laughs> ồ ha thôi vậy thôi đi con gửi bà ừ. này là 200 ngàn ha này là tiền con con khỏi chích quỷ gì chân luôn á đây một lên thôi này nè tiền con nè cho bà ở túi bà mua cái gì đó bà ăn rồi để tiền của các mạnh thường quân khác thì nữa con sẽ chích quỹ sau nè con gửi bà nè thiệt mà vậy, <laughs> vậy tôi cũng ờ, cảm ơn mua thịt cá mua gì đó mình ăn mình bồi bổ để vài bữa nữa bạn tăng uh, ờ, vô dắt đi uh, đi khám bệnh ừ. rồi nữa thì tụi con sẽ quay trở lại đây mà chưa chưa biết chắc quay quay lại nhiều khi một là thông báo cất nhà hai là thông báo bà kém duyên và không được cái nhà thì khi đó cũng đỡ ha mình đỡ hết cái tay rồi nói chung là nói chơi đó nghe hên xui nha bà sao bà có mong được cái nhà không bà có gửi lời muốn nói gì không trời ơi ờ, cũng ờ, ước mong được cái nhà mà để ờ, sau này trăm tuổi cũng có nơi chỗ thì cũng mừng lắm á chứ <laughs> vậy đó hả dạ. rồi nếu mà ở sau sáu cái mã đó sợ ma không không đâu cái đó cũng anh chị tôi không à à vậy đó hả không sao dạ. phải không rồi nếu mà mình nữa trăm tuổi thì mình cũng nằm kế bên luôn à, cũng kế kế bên luôn à, à. rồi vậy cũng đỡ à. tại đất đó còn của đất đó là của mình luôn mà phải không cái cái đó từ là... cái mã ra đằng sau là của mình sao chú nói sao từ cái mã ra đằng sau là đất của mình ờ à. con thấy có ai mới tặng bà cái mền hay gì phải không ạ à? nè hả ai mới tặng bà cái mền phải không ạ à? đâu cái cái này là à, năm rồi cũng à, ở bên à, đạo đó ở dạ. này ủa bà có đạo đó. hả ừ ở bên đạo gì không cái này à, tôi á, thì dạ. bên đạo phật dạ nhưng mà mấy người người ta cũng làm từ thiện người ta bên đạo phải không à, dạ, rồi xong người ta à, ghé ở, ta thăm bà à, ở trong chùa đó dạ rồi à, năm rồi đó người ta cũng cho đó dạ thôi vậy con xin phép con về à, à. nãy giờ thì con cũng muốn nói chơi nói giận với bà tí xíu Trời. <laughs> vậy thôi chủ yếu để cho có không khí nó vui vẻ ừ. à, còn về cái phần phước của mình á thì nếu mà về sau khi con đăng lên à, nếu mà các cô chú anh chị á, đồng cảm được và cảm thông cho hoàn cảnh của bà à, thương những người như bà ở à, về già mà như à, giờ thì cũng còn con đó tuy nhiên thì chú cũng năm mươi mấy tuổi rồi và cũng đâu có làm được cái gì nữa nặng nhọc đâu cái quan trọng giờ là mình cần được cái nhà để mình uh, che nắng che mưa mùa mưa tới rồi à. vậy ha yeah. Dạ rồi để được ờ, cái nhà vậy ờ, kính mưa kính nắng vậy tôi cũng nói thiệt tôi cũng mừng dữ lắm mừng đó <laughs> dạ <laughs> con không cái... có hứa ha tất cả dựa vào cái duyên cái phước của bà đó à. <laughs> Rồi thôi vậy một lần nữa Phước ờ, xin kính chào cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân ạ. À. Hẹn gặp lại ở clip sau. Dạ. À, nếu mà cô chú anh chị có thương cho hoàn cảnh của bà thì à, mọi người góp một ít cục gạch miếng ton gì đó để à, anh em Phước có thể à, tiến hành sửa sang lại cái căn nhà cất cất chứ cất một căn nhà mới cho bà vì căn nhà trước này nó sẽ bị bị tháo vỡ rồi về sau rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye bye bye bà còn cái tay kia bye bye dạ, <laughs> cảm ơn dạ vô sách hồ rồi Liêm bơi vô làm hồ không nội ừ đổ đó làm được chứ mày ba chục ký nó sao nặng dữ ba chục bốn ba chục ký ai dép vậy bỏ ra luôn á Liêm ơi Ổn quá Ôi, dành cho bạn em đi Trời ơi Xong luôn <laughs> Xong luôn Thiếu gì đó không anh Tào chuyên nghiệp Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ. À. Hôm nay thì Phước ờ, quay trở lại hoàn cảnh của ờ, cụ bà hai bảnh và bà thì ờ, với cánh tay hôm trước á, bị gãy bị chập gì đó. Thì sau khi đăng clip chia sẻ về hoàn cảnh của bà thì cũng được sự hỗ trợ của các cô chú quý mạnh thường quân. À, và hôm nay cũng là ngày khởi công nhà của bà. Hôm gài thì mưa gió quá nên anh em của Phước chỉ có kêu vật liệu vô thôi, chưa có làm được do cô chú anh chị cái à, khu vực của bà ở đây nè như cô chú anh chị xem đường đi vào á rất là sâu và nơi này thì uh, xe chở vô không có được nên là phải uh, vận chuyển bằng đường ghe bởi vậy uh, rất là khó khăn bà thì sẽ được cất uh, cái nhà ở đằng sau đó uh, sau sáu cái mã và sáu cái mã đó cũng chính là bà con của bà thôi nên uh, cũng không sao hết à giờ mình có nhà ở là mừng rồi còn những cái gì về ờ, tâm linh hay mê tín dị đoan nên hay không nên hiện tại là không có đất ở thì có chỗ cất là mừng rồi chứ giờ không cất xong thì nữa ta tháo dở cái này á khu này cũng bị bán rồi giờ bà cũng không biết ở đâu nữa dạ con chào bà à, chào chú <laughs> con chào bà hai à. khỏe không bà à, khỏe cái tay của bà hôm bữa là bạn Tân á Bạn dẫn bà đi ờ, khám chưa Rồi lấy uh, sổ ờ, bảo hiểm lại chưa Bởi vì cái bảo hiểm nó đi ra ngoài đó là người ta nói cái bảo hiểm này bây giờ không có xài được nữa Dạ Nó thì bây giờ cái bảo hiểm này bỏ Dạ Nó thì bởi vậy lần chừng là từ ngày đó tới giờ đó là không có đi khám cái tay được không đi khám được luôn hả bà không có đi khám được luôn đó à, chú dũng bữa nay có nhà không bà à, mà nay à, người ta mà à, nhà ngoại xây ở ngoại đó dạ dạ rồi, rồi à, nay hồi nãy nó mới đi chợ người ta kêu đi mua dây dạ. mua dây đó rồi ngày mai người ta bắt đầu người ta vô tiếp tục làm làm rồi đó là bắt đầu người ta kéo điện ra ngoài luôn dạ mừng không mừng lắm chứ <laughs> <laughs> được cái nhà vậy trời ơi được hạnh phúc biết ờ, bao nhiêu à mừng quá trời luôn quá mừng luôn cả một đời người á chứ có nhà đâu ở ở gì không nè thì bởi vậy đợt này làm cho bà một cái nhà cho bà ở là tới trên trăm tuổi già luôn kiên cố nè ờ. <laughs> cô chú anh chị thấy không thấy ờ, đường vô của bà không xình không nè nền đất anh em người ta vô làm làm đời thiệt mừng không biết bao nhiều quá. <laughs> không gài là con cũng bận á bởi vì con không có vô ờ, đây được với lại mưa quá trời hồi sáng này cũng mới mưa nữa nè mới mới mưa mới dứt đó dạ thì mưa vừa tạnh con mới vào được á tính à, anh em ta cũng à, tính vô mà à, là bữa à, bữa 21 dạ mà bây giờ à, bị à, gạch tư bữa à, đó người ta đem vô là tới chiều lận rồi anh em người ta không có vô được dạ nó. đúng rồi cái đường đây nó xe từ chợ đâu được nó phải đi đường ghe bên bển á tại con nghe Bây cái bạn thuận nói đường ghe đó dạ trời ơi cái nền đất cái nhà nè bước lên một cái nè bà bước cái giò lên cái coi bà trời ơi sình vậy đó hả ừ. <laughs> dính luôn mỗi lần đi là phải như vậy đó rồi mấy gà là bà có gà làm sao chưa Ờ, có hồi ờ, sớm có đi ra ngoài rồi là à, xây ờ, nếu à, buổi chiều này thì à, xây là rồi đó rồi là cái ở dưới lên cái nền cái nền đó để chút rồi. nữa con đi ra ngoài con xem à quên nữa tính hỏi bà cái chuyện này phải quê hồi xưa của bà ở kiên giang không tại vì ờ, khi mà con đăng clip lên á cũng có một số uh, người á đã nhận ra bà nói là giống như bà con á à, ở ừ, ở đâu người đó đâu bây giờ chút xíu nữa con xin số điện thoại của bà ha vì cái người đó cũng muốn uh, nói chuyện với bà bà có số điện thoại phải không số điện thoại của chú dũng phải không có dạ dạ rồi chút nữa con để con lấy số điện thoại chút nữa để con ra ngoài con vô đi con lấy số điện thoại rồi dạ, à, dạ, lấy à lấy à, số điện thoại của ai của tôi hay là của dũng à bà cũng có cái điện thoại số điện thoại riêng luôn có rồi số nào cũng được chứ để lần nữa người ta điện lại người ta gặp bà để coi rồi nói chuyện coi phải là bà con không thất lạc cũng uh, nghe nói là bà ở kiên giang rồi xong rồi uh, mất liên lạc với bà ở đâu cũng mấy chục năm nay rồi đó mà con không biết có phải không nữa cái người đó nói là cột chèo của chú Dũng á. À, cột chèo của chú Dũng có người thì tên là Hạnh đúng không? À, à tên gì? Thường à, hay Hạnh gì á? là hàng xóm cũ của bà ngày xưa hàng xóm, mà nghe nói bà con nữa rồi để con đi ra ngoài đi chút xíu nữa đi rồi, rồi con vô rồi. con nói chuyện cái uh, vấn đề này với bà sau rồi. vậy ha bà ngồi trong yến ơi nha à, Rồi bây giờ thì à, Ước sẽ mời cô chú anh chị và các bạn Mình à, sẽ đi vào nơi mà đang làm nhà cho bà Đi cẩn thận nha Lầy lắm Đường vô thì hơi khó khăn ha cô chú anh chị Hiện tại thì anh em mình à, sẽ tập trung làm cái nhà trước để cho bà ở Rồi sau đó à, nếu mà còn dư được cái kinh phí á, thì mới tính tới chuyện làm cái đường này và cái đường này thì à, có thể là mình à, mua đan mình lót thôi hoặc mua đá sỏi hay đá ờ, đá gì đó đá gì mà học nhỏ nhỏ phước cũng không có gành nữa mà bạn thận bạn biết để mình gãi vô cho bà nữa dễ đi vì mùa này là mùa mưa hôm bữa thì bà cũng đi chợt té hết lần rồi chụp sợi dây chì và gãy tay á cái tay thì ờ, cà lặt cà lụi á như nãy cô chú anh chị thấy á ấy trời ơi nè cô chú anh chị chơn lắm á nghe liêm thôi <laughs> mình vào tiếp xem tí nữa là té này này vô chắc cỡ trăm mấy mét đó đây thì sáu cái mã này thì ờ, cũng có một số cô chú anh chị á, ờ, cũng nói là mình ờ, cất ở đây sau lưng này cũng không nên và cất trước mặt cũng không nên à, nói chung thì Phước xin à, mạng phép nói như thế này không cất ở đây thì mình cũng đâu biết cất ở đâu đâu vì bà cũng đâu có đất đai gì đâu mà người ta cho ở ở đây cất là mai lắm rồi với lại bà cũng không chịu vào viện dưỡng lão nữa chùa đồ cũng không chịu vào đâu nói chung là khi mà các bạn trẻ các bạn ờ, ở nơi của mình ở từ nhỏ đến lớn đi rồi sau đó thì các bạn sẽ biết được tại sao mà khi mình về già mình sẽ không có chịu đi đâu hết trơn thà chết là chết ở đây luôn với lại sáu cái mã này cũng là dòng họ bà con của bà không à bà nói lần nữa là cái thứ bảy là của bà đó khi bạn trăm tuổi già đó <laughs> đó nói thiệt đây thì anh em mình đang ờ, làm nền thận và anh tèo ủa còn một người nữa không có vô hả thận không chưa cực lắm cô chú anh chị ơi rồi không nghỉ trưa luôn sao 11 mấy rồi anh tèo hỏi về bữa nay nghỉ về à? bữa nay nghỉ về luôn hả ừ. hai người làm mà hả đuối dữ à cái đường cái anh chủ đất ảnh ờ, ảnh ảnh ờ, nửa anh chán sao mình à tức là anh sẽ hỗ trợ chán cho bà luôn đúng rồi nửa... ừ, im vậy ta vậy đỡ tại có người nói là nửa ảnh ờ, làm cái đường vô tới đây mà. à đúng rồi ảnh làm để anh đi bán đất mà <laughs> có đường để đi để mới bán được gì hả lên sình nó sình nó dính dữ lắm anh bỏ dép luôn tiên <laughs> không, không nãy tao xém té rồi chợ tắt mềm xèo bước hay lắm mưa chà bá lửa luôn ủa vậy là Ông mày phụ hả anh tèo xây à, ừ. phụ <laughs> này anh tèo thợ chính thợ chính đợt này thì mình à, sẽ à, không làm một cái nhà tiền chế nữa anh em mình sẽ làm thử một cái căn nhà à, bằng tường mặt trước là tường xung quanh là lên cỡ một mét một mét hai tường sau đó mới dựng ton lên để cho nó đỡ nó mát nguyên mặt trước á, sẽ làm tường hết luôn Ồ xi măng để đây có ờ, ướt không ta trời ơi xình dữ vậy. đất để thịt đó anh đây nữa cái mặt cáo hôm trước này chén ra khoảng xa xa đây hả hay là tới ngoài đây luôn à? tới, tới ngay cái đường đây luôn phải không ừ, mét mấy đó. Tự mặt nhà, mét mấy này là 30 32 32 mét vuông phải không ngang 4 dài 8 phải không thật ừ, ngang 4 dài 8 với chén ờ, cái sân nó chắc hơn hơn hả nền mình làm lên ờ, chắc ờ, khoảng 4 ờ, tấc thì lót gạch luôn mà ừ. mình đổ thêm cát vô anh cho nó tăng cái ma sát lên <laughs> dính dữ lắm càng đi càng dính nó đi khó chịu lắm đi dân không đi hồi ra ngoài rửa kệ đi hồi nữa lỡ rồi chứ giờ nó cũng xình không à thà không dơ chứ giờ ừ, rồi, giờ, nó cũng dơ rồi luôn kỳ lắm rồi thôi vậy ờ, hai anh em ở đây ha có gì ờ, xong rồi tranh thủ rửa tay ra ăn cơm giờ mình ờ, sẽ ra ngoài ngoài mình chào bà ăn cái rồi xong rồi anh em mình đi ăn cơm chứ sáng giờ cũng chưa có ai ăn uống gì chứ ê tiếp tục Ê. Con xin miếng nước rửa chân nha bà hai Rồi, rửa Quá trời rồi Quá trời xin. Vậy bởi vì bà đi té là phải rồi Ở ngoài, ờ, ờ, ở đây ra ngoài là xin dữ lắm luôn Dạ, dạ Ý. Trơn, này là trơn dữ lắm luôn Rồi thôi vậy ờ, Phước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn luôn ha hẹn gặp lại ở clip sau khi mà nhà của bà à, thực thực hiện được 50% Phước sẽ cập nhật tiếp và kèm theo là cái danh sách của mạnh thường quân thì xong nhà chân Phước sẽ à, coi coi chi phí tổng cộng là bao nhiêu rồi thôi gì con chào bà luôn ha xong rồi con tắt máy con rửa chân rồi có gì à, con xin số điện thoại bà và mình sẽ nói chuyện tới à, cái vấn đề mà của cái người mà nói là bà con gì của bà đó dạ dạ vậy ha bà hai dạ cái người đã ở kiên giang hả dạ dạ nói ở kiên giang ạ à. rồi bye bye và hẹn gặp lại cái này là hồi sáng à, chở chở đồ vô đó là là chú làm à, được bao nhiêu đó dạ rồi thấy trời nắng quá nắng rồi chịu hết nổi chịu hết nổi rồi về Dạ Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ. À. Hiện tại là Phước ờ, đang quay trở lại để ờ, khảo sát cái căn nhà của ờ, cụ bà Võ Thị Bảnh, cụ năm nay 76 tuổi. Dạ con chào bà. Chào bà hai. Ừ. Thấy ngày cũng đỡ mưa ha, bởi vì nó đỡ sình. Ở ngoài ngoại mưa quá trời luôn. Vậy đó hả? Dạ. Địa chỉ của bà ở đây là ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ mà người ta thường hay gọi là lộ vòng cung á, đường đi vào lộ vòng cung. <laughs> Cái ngày bà có gần sao ờ, xem ờ, tiến độ làm nhà của mình không bà? Có, mới ờ, đi ra ngoài là bị nay anh em người ta có chở đồ vô đó. Dạ. Rồi cũng có làm ở ngoài số rồi dạ. trời nắng quá rồi cái thợ <laughs> thợ về sáng vô. về hả <laughs> quá chừng giờ cũng gần luôn. 11 ờ, mấy 12 giờ rồi bởi vì ờ, chắc anh em đi ăn cơm á à. đi ăn cơm hay đi massage gì rồi mệt mỏi quá hay gì <laughs> bà bà đi không đi với con ngoại chơi đi ngoại coi đi với uh, chú ra ngoài mẹ ờ hồi bữa con có cho số điện thoại của chú dũng đó có cái điện chưa chú dũng à? điện chưa cái cái có ai điện cho chú dũng chưa chưa chưa hả dạ bữa hổm có gửi rồi gỡ gì chứ gì vậy không biết nữa à, mấy cây cột đó sáng người ta mới chở vô luôn á không không ờ, cái, cái này ờ, của người ta bị hồi đó người ta ờ, mua cái miếng đất này đó dạ rồi người ta chở vô để người ta làm à người ta cắm cột đó không ừ. để người ta làm ranh giới của đất đó không ừ. dạ à, tại giờ đợt đó tới giờ đó là cái nhà bà chưa có dời ra ngoài thì người ta còn để cột ở đó dạ Vậy như theo bà biết là chừng nào mà mình cất nhà xong là ở đây người ta sẽ tháo dỡ ra Ừ. là bà dọn ra ngoài ở dạ. dạ à, mua ton rồi luôn nếu mà là trời nắng á, thì có thể là đi nó dễ vì đất ở đây á, đường đất của chú anh chị nó sẽ khô còn như hôm bữa ở ờ, hai cái clip đầu á trời ơi đi cực khổ sình quá sình mà sao dạo này trong đây không có mưa hả bà hả dạo này trong đây không có mưa ha ừ à, nay đâu ba bữa nay là không có mưa Trời, ở ngoài ngoài mưa quá trời luôn Gì đó hả? Dạ Trời, ăn nặng có ông cụ đi qua cầu khỉ kìa Trời, cầu chút xíu mà ông đi kìa trời Nguy hiểm quá vậy Đi quen hay sao ta Đây, cầu có chút xíu nha Ủa bên bển là nhà của người ta hả bà hai? Ừ, cái đó nhà của uh, chú Tư đó À, chú Tư đó hả? Ừ tội nghiệp ổng nhà già vậy đó mà à, có vợ con gì không hả có vợ con gì không ở chung Đó, với ai anh bển ờ, bà vợ ờ, nằm võng đó à Còn tức là bên bển thì giờ có vợ có chồng ra riêng hết trơn rồi à, bên bển cũng là hai ông bà lão ở mình nên vậy đó hả ở uh, chung trời, với nhau trời đó là hai vợ chồng già ở đó đó rồi hàng ngày ông làm gì với bà làm gì sống hả ông với bà làm gì sống thì uh, con uh, chó à vậy đó hả tức là à. cũng có con cái để lo phải không à còn bà thì thua rồi phải không ừ. <laughs> với là anh bển là đất nhà phải không bà ờ bà đó ờ, giờ nhà ờ, tường mà cây đó đó dạ có một cây đó đó đây anh em cũng uh... ờ, ừ. này người ta mới uh, chở vô hồi sáng nè dạ ta chở vô ồ nắng dữ nắng quá chừng nắng ờ, rồi ta về à? cũng ờ, bốn năm ngày rồi <laughs> hai hàng làm được nhiều đây <laughs> thấy chứ cực lắm ờ, cô chú anh chị ừ. đỡ cái là ba bữa nay không có mưa chứ mấy bữa trước là mưa mà ở ngoài cần thơ của phước á, thì mưa nhiều lắm nhưng mà ở trong đây không biết làm sao mà không có mưa luôn ở đây là không có mưa đó dạ cái này là hồi sáng à, chở chở đồ vô đó là là chú làm à, được bao nhiêu đó dạ rồi thấy trời nắng quá nắng rồi chịu hết nổi chịu rồi. hết nổi rồi về à? đây cái nền mình ờ, tính luôn lên là chắc cỡ ba tấc ba tấc mấy bốn tấc nào ờ, ba tấc ba tấc hả bà dạ. ở ờ, ở dưới lên tới đây là ba tấc ba tấc rồi nữa là từ ở đây đó thục vô đây. thục vô mét hai mét hai ở đây à, xây lên là nghe nói à, mét à, mấy nữa đó dạ đúng rồi mét hai xây lên mét hai xong rồi mới dừng tôn lên cho bà ừ đó đó, đó. này là đang làm cái khung cái sườn nè ở trước này chắc chừa cái hàng ba cho bà quá phải không một khúc hàng ba ở đây à vậy là mình làm cái nhà tới đây luôn ờ. à, ở cái này à, à hàng ba là từ cái ờ, mía này ra cây cột này chắc ra, ha, ra đây vậy là phải uh, làm thêm cái bậc để cho bà đi xuống đi lên dạ, rồi gà mét hai đó gà mét hai dạ dạ đầm mới cất thì em mới hai đợt này cất xong là hai mẹ con ờ, ngon lành rồi ha cũng đỡ rồi ha <laughs> ừ. trời ơi cũng mừng dữ lắm cái mừng chứ cái... À, cái đó là một dách rồi đó dạ rồi nữa làm một dách mấy đây nữa rồi ờ, làm đây mà ginh đồ này vô rồi ờ, chú dũng có phụ không có chứ có chứ <laughs> làm nhà mình mà không phụ nữa là thôi luôn <laughs> không phụ nữa là quánh đoàn liền á chứ dạ. sáng phụ với anh em dắt vô dạ rồi bữa nay mình không có đi làm hả chú dũng bởi vì à, làm gì này rồi tôi nói nếu mà mình bỏ à, mình đi làm ấy, thì người ta vô người ta làm người sao được dạ đúng rồi mình ở à, đây có được phụ được gì đâu phụ phải không dạ có nghĩa như là cát này kia nó mình à, ta nói ở trong nền bây giờ nó thiếu chú cái xúc bỏ vô thì sáng dạ. tôi cũng tuôn cát vô nền nè dạ <coughs> nhà này lần nữa làm xong là đẹp luôn rồi đó dạ. hai mẹ con khỏe thôi giờ mình đi vô đi bà ơi ở đây nắng quá dạ. ra tính coi thử coi à, cái này không biết tiến độ chắc làm hết tháng này luôn quá hết tháng này nếu như vậy kịp cho bà không kịp để ờ, dựng ở đó không bà có xin ta chưa chừng nào xong rồi mới dọn ra sao không à thì coi như mình làm ở đây rồi ừ, xong rồi khui ờ, mới dở cái đó à vậy đó hả mình có nói với người ta rồi phải không dạ. rồi mình dời uh, tại sợ người ta gấp quá đó rồi mình không có chỗ ở không, không có là coi như là hôm đó là giao ít người ta rồi khi mấy uh, à, anh mấy chú rồi làm rồi cái này đó mới có quyền giới chồng dạ cái này là bạn thuận với anh tèo à. dạ thôi mình đi vô đi cho nó đỡ nắng đi bà ơi đi từ từ vô Ô, ai mua bánh vô cúng luôn vậy Hả? ai mua bánh vô cúng luôn nè cúng à. mấy cái mã nè có. mấy cái mộ ừ, cúng ừ, của à, mấy đứa cháu cúng à, à, cha cha mẹ với ông bà dạ vậy đó hả giống như đi viếng mộ hả bà ừ nếu mà theo tiến độ này ờ, chắc làm ờ, hết tháng này không kịp thì ờ, qua tháng sau cứ từ từ tại vì bà cũng thông cảm cái là có hai bạn à hai phải không có hai người làm phải không hai hai Thấy người làm. hai người à thấy cực lắm có hai người chịu không nổi hơn là có chú dũng phụ á dạ chàng dạ, giờ chừng nào rồi thì rồi hả dạ chứ tôi cũng không có gấp dạ thấy chứ cực lắm à ừ thấy anh em ở vô màn thấy cũng cực khổ à, quá hàng à, nắng nâu à, quá trời à, bẩm à, bẩm thận với à, mà ngay hôm nay thì chú cứ đi mua cùng dây điện đi rồi nữa con nói với à, à, mấy ship nữa rồi ấy à, à có hỗ trợ gì cho bà lão thêm thì à, phụ đó trả tiền à, cùng dây điện à, à cái này đi đường dây điện vô cho mình nè phải không kim ghi mấy cây nè phải không kéo điện nè phải không cái cuộn này dây này là dây của mình à, ờ, ông tự mình mua ông, đó ông, ông kêu mua dạ dạ vậy đó hả nữa là ví dụ à, rồi ông vui đó cái ông nói với mấy ông kia kia đó dạ. hỗ trợ cho bả thêm á là lấy cái tiền đó trả tiền di điện này dạ dạ là nói với ông kia là nói với con á dạ thì đó <laughs> là, nói với con á <laughs> để coi nữa rồi ờ, coi còn pin luôn ta pin luôn ta chơi ký mấy Ý vậy chàng ơi nhiều dữ ta Quá, ốc hả ký mấy Hết gì ồ cá cá gì vậy phi với uh, cá đông an giang đầu à cái cái mưa tôi nói không đó đủ ghê vậy, vậy? <laughs> Ồ, nay dữ hả ta ơi. À, bữa nay nổ rồi. À. <laughs> cái đó là giờ là có vài lít rượu nữa là im luôn rồi đó. dạ. <laughs> dạ. dạ. Quay dính tôi tôi bưng thâu cá luôn. Tao có cúp điện mày nghe. Thì theo như ờ, bạn Thuận nói cô chú anh chị mình ờ, đi đường dây điện ra và nữa cái chi phí này thì sẽ tính sau luôn nên nói chung là tính chung vô dung cái nhà luôn á dạ. coi cất đồ xong rồi bà còn ờ, dư tiền hay không thì để con gửi lại cho bà có thể để bà trang trải còn nếu thiếu nữa thì uh, có thể là mình lấy nhu yếu phẩm thôi được cái nhà thì là mừng dữ lắm rồi hả bà ha à, mừng chứ à, cái tay bà bữa nay còn đau không mấy ngày có tha dầu không tha tha dầu dữ lắm à, giờ nó còn đau cái ở chỗ này dạ mấy ngày bạn tân có vô không với lại cái sổ uh, bảo hiểm của mình là gần lấy chưa bà bảo hiểm ờ, của mình đó cái đó là chỉ giờ là mình đi mua thôi bây giờ mình đi mua thôi chứ cái sổ đó nó nó giờ nó nó không nó, nó không cấp cho mình miễn phí nữa à, nó không cấp nữa mà bạn ấy vô mua cho mình chưa Hả? bạn ấy vô mua cho mình chưa chưa chưa hả à. để con về con nói với bạn ấy con hỏi thử thôi à. coi như thế nào dầu đó ờ, cũng ờ, tha hoài tha ờ, vô thì thấy nó cũng đỡ dầu nóng hả bà hay dầu nước xanh nóng dầu nóng hả ờ nó nóng mà cái dạng không có nóng quá cũng như nóng mà có cái mức độ cũng hơi hơi vậy đó dạ đó chứ ừ, mình tha vô rồi là nó chưa có nóng rồi một hồi đó hơi lâu đó là nó mới thấm nó mới hay nóng dạ vậy đó nên giờ con đụng vô về đau không không giờ đụng vô thì nó ờ, không có đau dạ. mà tất nhiên dở lên dày thì dở nó dạ, không đau. nổi phải không ừ, nhưng mà giờ rồi. mình lớn tuổi rồi có thể là tỷ lệ nó lành lại như xưa nó chắc nó sẽ không ờ, không được đâu tại ừ. vì sức đề kháng cơ thể mình nó yếu nữa rồi xương rồi nó giòn nữa bà thì ờ, nó 79 80 rồi ừ giờ thì nó đỡ là đỡ cho nó hết nhất đồ vậy thôi chứ dạ. nước xuống đây đi bà cho nó đỡ nắng bà chứ à, nếu mà từ từ khỏe, bà khỏe như hồi đó à, dạ là chắc không được rồi hồi đó thì ừ, không không được rồi dạ Thôi ngồi nghỉ đi dạ được rồi được rồi con chủ yếu là vô con coi coi cái nhà như thế nào với hỏi thăm rồi bà thôi của cái nè cô chú anh chị cái nhà của bà đang ở chuẩn bị uh, ra nhà mới rồi ăn, à. ăn tân gia luôn ha chú dũng dạ. <laughs> tân gia luôn cái đường điện kéo ra đây ờ, ngoài chắc cũng trăm mấy mét dây quá ta à. có trăm mấy mét dây không chú dũng à, kéo bên đó đó à mình đi cái đường bên nhà mà nãy mà của chú tư ha, ông tư gì đó à, phải không là mình đi cái đó mình đi xéo qua đi xéo qua là đang đi đường dây gòi luôn đó phải không Cho nó cái đợt rồi là chú mua là bao nhiêu tiền dây không á cuộn dây đó là mua một triệu rưỡi triệu rưỡi luôn hả chú à, dạ nguyên một cuộn thì để coi nếu mà nữa các nhà có dư đồ đó thì con sẽ gửi hỗ trợ lời cái phần đó cho mình còn nếu không nữa thì à, thôi lỡ mình mua rồi thì <laughs> tính tiền luôn đi <laughs> tại vì tụi con không biết còn dư tiền hay không chủ yếu là đang tập trung vô cất cái nhà cho bà trước trời ơi bữa bữa đó đi chú ờ, thượng người nói đó là cái... 10 triệu là chưa chị... Ủa 10 triệu luôn á hả? 10 triệu <laughs> Vậy đó hả? cái chiều ờ, đi ra ngoài đi ra ngoài nói trước với người ta dạ ăn ờ, mua thiếu rồi cái người ta nói bây giờ đó là chưa chưa có dây dạ đó để qua bữa sau là mới có rồi qua bữa sau đó cũng tội nghiệp người ta người ta mới lấy gì chưa có bán cho ai trơn á đó, rồi bán thiếu cho mình luôn ờ à, rồi thằng này nó mới nói vậy đó hoàn cảnh vậy đó rồi người ta mới thông cảm người ta mới để thiếu cho nguyên một cuồng bự luôn dạ một trăm mấy thước một trăm mét một trăm mét là một triệu rưỡi là mét mười lăm ngàn hả? Mười lăm ngàn. Mười lăm ngàn Giống như giờ là mình đã đi rồi xong đường điện luôn đúng không? Chừng nữa chỉ cần à, khi mà cất nhà xong á là mình à, làm mấy cái ổ đồ này nọ thôi Xong là dây điện đó mình cứ kéo vô nhà dạ. mình làm Làm Rồi nếu à, thí dụ bây giờ nữa làm thì cũng người ta cũng nói trước thí dụ bây giờ nó 100 mét mà nữa anh làm rồi thí dụ trong nhà anh hoàn chỉnh rồi cho rồi thí dụ sáu bảy chục gì đó còn, còn dư còn hai ba chục có quyền gửi lên ta à cũng được cũng đỡ ha có quyền gửi lại thí dụ nữa mình làm xong rồi đó dạ dạ khoảng chừng à, ba chục ha à, bốn chục thì cũng có quyền gửi chứ dạ để cho ta là cái đó mình ta gửi cho à, chức tiền lại dạ dạ giống như giờ tiền ngoại là chưa trả phải không chưa dạ thôi để nữa mình cất nhà xong đi rồi tính dạ xong hết trơn xong xuôi hết trơn rồi mình tính ha xong xuôi hết đi rồi ờ, dạ rồi thôi vậy ờ, một lần nữa phước xin ờ, kính chào cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân ạ à. thì theo tiến độ cũng phước hồi nãy giờ cũng nói chuyện và cập nhật cho cô chú anh chị đó thì sẽ cập nhật tiếp ở clip sau khi mà cái nhà nó lên được từ từ cập nhật liên tục khoảng từng con ghé một lần để con coi cái nhà của bà như thế nào <laughs> rồi bye bye và hẹn gặp lại cảm ơn cô chú anh chị đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà ha danh sách quý mạnh thường quân và chi phí tiền tất cả tổng cộng là bao nhiêu bao nhiêu sau khi hoàn thành hết à, phước sẽ cập nhật chi tiết còn bây giờ thì chưa biết như thế nào giờ <laughs> biết dạ, cứ để à, còn nếu mà cô chú anh chị nào muốn hỗ trợ thêm cho bà cái gì thì à, phước à, vẫn nhận à. rồi bye bye và hẹn gặp lại Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ à. Hiện tại là Phước à, đang quay trở lại nhà của cụ à, Võ Thị Bạnh 76 tuổi Để à, xem tiến độ làm nhà của bà như thế nào rồi Dạ, con chào bà dạ, Nhớ mà con không? Nhớ không? <laughs> Trời ơi, thấy là biết rồi Vậy đó hả? Bây giờ bà ở đây đi ha, con ra làm sao con coi coi nhà làm như thế nào rồi Dạ, dạ, dạ, dạ. Ồ mới mưa xong bởi vì đường à, đẹp không nha? Dạ. Khác đợt này nó uh, hoàn thành tiến độ cũng nhiều rồi, gần xong rồi. Mới mưa xong đó cô chú anh chị, bởi vì đường nó hơi xình lầy tí xíu và cái nhà của bà thì làm cũng hơi khó khăn vì nước đó là phải xách ở dưới uh, ờ, từng xô từng xô lên chứ không có được ờ, như những cái căn nhà khác nó có nước sẵn vận chuyển vật tư đồ cũng khó nữa phải đi đường ghe không à đi đường lên có chừng té nha đây sắp tới rồi hoàn thành cái nhà được uh, này chắc cỡ 80 hay 90 phần trăm rồi còn khúc tô nữa ha chào hai đồng chí chào anh tèo chào bạn thuận dạ con chào chú dũng dạ. đang lót nền hả chứ lót đang lót uh, dạ dạ chào anh dạ. ủa rồi này mình không có làm nhà vệ sinh hả ta có chứ cái này bước đại vô vậy đi hả đại đi. À, còn làm thêm cái dách giữa nữa đây là cái uh, ờ, cồn cầu lỗ rồi cái bếp là mình à, nấu ở đâu nấu trong nhà luôn hả cái bếp nữa nhà cái trái ờ, ờ, làm sao chú ổng dở cái nhà cũ đó à cái bếp ăn sao đây vậy là nữa cái bếp là tự chú dũng làm hả chú dũng dở dạ. cái nhà trước đó phải không dạ. nếu mà ta cho che ra thì làm còn không cho thì à, mình mua bếp ga nấu à ủa bên đây cho ờ, mình không mở cửa sổ hả cho nó mát sao tạt tạt hả có cái rồi mình có cây đâu chừa cái bông gió đằng sau với cái bông gió đằng trước nè đó đó hả ừ. với lại cửa sổ đằng trước được rồi phải không nguyên bông gió đằng trước nữa nè đây nữa lên khung ông hả ờ cái khung, khung, khung, khung gió nè cái mái che mở ờ. này mình đi uh, đi uh, ờ, sơ, gì sơn nước lên hả sơn sơn tượng sơn sơn, tượng, sơn bê rồi tao sắp mới hàng lên rồi còn cái dách này nữa là xong rồi đó hả tô này hả còn tô khúc này cái nữa đẹp rồi đó cửa sổ luôn ù máy bay máy bay Ủa đang dịch mà sao máy bay được bay ta? Bản quyền không anh? Quay quay với bản quyền không? anh, review có quan trọng với có căn nhà đi anh Cửa sổ Đó, thì nè, có cửa sổ rồi đó <laughs> cửa sổ Ra đây hả? Làm tới đây hả? Tới đây, hàng ba ra hàng mấy, mấy hàng ba Vậy làm thêm cái trái trên nữa hả? Ờ, ton dưới ấy sạch Mới bắn lên sao gọi sao mở đủ chú dũng cái nhà này nhiêu chú dũng ừ. chú dũng đón thử ơi thiệt chú dũng đón ơi em như chú á bao nhiêu tiền à, à bao nhiêu tiền <laughs> nè cái anh này nè ủa anh này nữa nè anh đón thử ở nhà này khoảng nhiêu tiền đón đợi đấy đón đợi thôi về thì tính đồ vật tư tính gạch kia luôn hết trơn á dạ bỏ hết Nhà... Dạ, hãy chọn giá đúng à, giống như chương trình hãy chọn giá đúng vậy đó đúng chú đón đúng thì chú ở còn không đúng à, đúng rồi đó đón đúng thì ở nha còn không đón đúng là con đem ờ, gửi cho người khác á cấp cho người khác ở đó <laughs> biết biết sao mà, mà đúng chứ không giờ đi nè giờ nó sẽ có ba sự lựa chọn cho chú luôn à, ba sự lựa chọn một á là 30 35 ờ, triệu 40 triệu 45 triệu 50 triệu chú đón đi bốn đáp án dạ, và bốn đáp án luôn ờ ba mươi lăm bốn chục bốn mươi lăm năm mươi năm năm mươi rồi với à, ba mươi lăm đó ba mươi lăm bốn mươi bốn mươi lăm năm mươi bốn đáp án đó chú chồng thử rồi hãy chọn giá đúng chú mà đón sai là con ra ghi lên có nhà luôn rồi đó <laughs> đón sai thì cấp cái nhà này cho thằng liêm luôn cảm ơn phước <laughs> cảm ơn trước nha này là tường lên một à, mét một mét hai rồi thận tường lên mét hai tính hết trơn tất cả vật tư luôn á sơn b nói chung là nguyên hoàn hảo thành nguyên căn nhà luôn á ừ. đón đi nha đó đang suy nghĩ sợ quá đón xong rồi không biết sai nữa đúng đúng rồi nhà vệ sinh là đầy đủ luôn còn cái vách ngang này nữa là nha vách để làm cái ờ, cái buồn nhà thấp gì đó thấp nhất đó thấp nhất là cũng từ giá 45 thấp nhất là giá 45 hả thì nó cũng khoảng từ 45 đến 50 rồi đó vậy là đâu đó vậy là đóng đúng rồi đó vậy là cho vậy là ở được rồi đó từ 45 chứ không có chứ thì đó thì từ 45 đến 50 đó dao động cơ khoảng đó đó vậy là chú đón à, cũng gần đúng rồi đó phải rồi cái là, cái ngày đó ở nhà này là còn à, ba ba mấy mươi rồi dạ dạng tiền chế bình thường á dạng tiền chế bình thường không là nó cũng tệ vậy cũng 30 35 rồi ừ. thì bây giờ mình, coi đúng rồi, mình coi mình tính là không cây mình tính là gạch rồi với ton tất cả là nhân dân hết trơn cái cửa này sổ này tệ gì trung bình cũng uh, cả triệu bạc ha cả triệu không uh, ờ, thận cái cửa sổ này nhiêu cho thận 900 hả 900 bo thêm mấy người bán 100 là sẵn triệu bo mày đại gia quá hở gì cũng bo không, không có tiếp ra chắc người mỹ vậy đó phải tiếp hết chứ chiếc này mừng không ờ, bà út đã rồi ha mừng ủa quên lộn bà bà hai dạ. <laughs> mừng chứ trời ơi được cái nhà này á à, hạnh hạnh biết mấy à đúng rồi cái nhà của bà đợt này là tụi con là đầu tiên giờ đầu tiên lúc đó giờ cất hoành tráng nhất á tại vì thử cái mẫu này coi nó bao bao nhiêu tiền tại hồi xưa là tụi con cất á là dừng tôn hết ở này trước này tôn luôn nè à. cửa sổ là không phải cửa sổ này cũng bằng tôn luôn còn bên đây là tôn luôn nói chung là nguyên nhà tôn hết tiền chế chỉ được cái nền là gạch giống vậy thôi rồi đợt này thì thử rồi lên gạch rồi lên rồi ờ, sơn bê rồi luôn coi sao nhà của bà hai là bự nhất luôn bự nhất đúng rồi cho nó mát nữa ưu tiên đấy không bà cụ kia thì bình thường nhỏ hơn có xa 3 mét 6 mét 3 mét 8 mét rồi nhưng mà cái vấn đề là Đúng rồi. nhà vừa bự mà cái vận chuyển vật tư nó khó hơn mấy cái nhà khác khác nữa nè à, cô chú anh chị thấy không đây uh, vật tư phải chuyển uh, đi đường này yeah. đường ghe nước thì phải xách ở dưới này lên cái dách bên đây mình có tô luôn không tô, tô hết luôn dách bên đây luôn phải không ủa rồi vậy mình có đi sơ đi ờ, đi gì trắng lên hả ta có xi măng trắng à gon hả trà gon phải không này à, sơn à, nước à, sơn màu xanh lá cây được hay gì cho nổi nổi hay màu hồng màu gì, gì bà? màu tím màu được gì? không căn nhà màu tím màu, màu sơn màu tím lên cho bà, bà hai ha thì giờ muốn sơn màu á màu gì cũng được hết gì sơn màu vàng lên hả chú dũng thử ra mà thấy chú Dũng thấy cái nhà nó đẹp hơn mấy cái nhà mà người ta cấp luôn đó em á chú nhà hay em á không để mình biết được cái chi phí này nữa mình ờ, nếu mà ờ, những hoàn cảnh nào mà có được sự hỗ trợ nhiều á thì mình cất cái này nó sẽ mát chắc chắn hơn nhiều chắc. chứ ờ, cất tiền chế nó nóng quá nóng thì thật sự cũng không nóng mà cứ lên nói nóng hoài <laughs> Dũng sợ chết ký ngủ dưới đất luôn rồi đó mát mà với à, với bạn toàn à, hứa cho bộ ra à, bộ niệm hả chiếu rồi đó. Ồ, có người tài trợ ra niệm chiếu luôn rồi im ha mới hỏi bà sáng không có Ê, cái này chỗ này đây nó có sạt lở không ta không đâu không đâu ha cái này là cái mương thôi chứ đâu phải là cái sông đâu phải không mương mương à bởi vì cũng đâu có sao cái bờ còn nhiều mà để sạt lở à đây là cái đường ống để mình đi vệ sinh ra luôn đó phải không à? đỡ khỏi đào hầm nhẹ đường tí chi phí gần năm chai đó ừ, gần năm chai đúng rồi hôm qua à, qua bên kia gì đó là người ta lãnh cái à, nhà vệ sinh không 5 triệu á à, đi nãy giờ đá vô cục đó phê chưa có cát đỡ rồi đó giống như cái dính sình không đi hồi cái dép nó dính lớp à, bữa nay đỡ dạ, ủa ờ, rồi cái đường đi vô đây là chủ đất người ta nói người ta sẽ làm hả bà nữa người ta chán cái đường đấy đi cũng à, chưa chưa biết chưa nghe tôi chừng đá vô cột đó bà cũng à, chưa nghe nữa dạ tại bữa hổm con nghe bạn thận nói ờ, nói chuyện hình như chủ đất đó là nó là chủ đất họ sẽ làm cái đường này để đi vô vô để thăm mã này. vô thăm mã mà ờ, cái đường này nếu tính ra ờ, mình lót gạch tàu rồi được rồi để thảy mấy miếng gạch tàu rồi đi rồi rồi trơn hả à, à. xi măng hả xi măng thì à, thua rồi hết chi phí rồi hết chi phí để làm rồi coi chừng cái cây á sao nó nó tèo ơi này là tiến độ chắc cỡ 80 90 phần trăm rồi phải không mai nữa xong rồi mai ra xong, rồi. xong luôn nó là cái ngày à. cái ngày mà bà mà nhận cái nhà xong rồi bà đi mua vé số đi rồi chúng mày mua cái xuồng luôn là bà khỏi cần đi bộ rồi bà chèo xuồng cái đó là đi lên luôn đó bắt công <laughs> đó ý chí ấy, con nghĩ là hay đó xuồng luôn ha cái sồn đi. Rồi thôi giờ một lần nữa Phước à, xin à, kính chào cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân ha. À, danh sách của à, quý mạnh thường quân để Phước sẽ cập nhật sau khi mà hoàn thành hết cái này. Để về còn phải tính tiền lại coi coi tổng chi phí là bao nhiêu thì nó cũng nằm tầm cái khoảng 45 đến 50 á, đổ lợi. rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye nè liêm quên gửi lời cảm ơn à, thận luôn ha anh tèo luôn nha anh tèo cảm ơn cô chú đã cho con cái nhà này <laughs> ô quên nữa mình cũng làm cái bảng đó để treo đó luôn ha Ôi, làm bảng để chống kìa ờ, để uh, đâu mượn coi à, cái bảng tập thể mạnh thường quân ủa dán lên chi mai mới dán mà đâu có dán gỡ do à. anh đây còn cá muốn nói thì còn lộn ủa rồi anh em ăn cơm chưa ăn, ăn ờ, mì đỡ để khổ gì ăn khổ vậy mì tôm hùm á đi giữa giữa gặp cái cái ủng rồi, cơm, bằng heo <laughs> Ồ, best ken. cho nó nhìn nó chuyên nghiệp. Đó, tập thể Mạnh Thường Quân. Rồi, thôi vậy Phước à, xin à, chào cô chú, anh chị và các bạn luôn ha. Hẹn gặp lại ở à, clip hoàn thành căn nhà. À, tới cái tiết mục mà mát nhẹ đó chứ cái này thì à, tôi cũng à, được cái à, căn nhà đẹp đẽ như vậy đó thì tôi cũng để cảm ơn hết ừ, tất cả ừ, mạnh thường quân gì đó yeah. Dạ. à, từ à, ở trên xuống tới con cháu yeah. Dạ. à, tôi cũng cảm ơn hết ừ, tất cả bà con <laughs> vậy, thôi ha à. cái tay bà dạo này còn đau hết giờ ờ, dở lên dở xuống thì cũng được rồi mình nói ờ, giờ còn đau cái ở trên này thôi dạ Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ờ, Phong Điền. Ngay ờ, phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là cái căn nhà cũ của cụ bà Võ Thị Bảnh, 76 tuổi, cụ bà gãy tay à. Và hôm nay thì nhà của bà cũng đã hoàn tất hết 100% rồi. Bà cũng đã dọn ra phía sau rồi. Ân trước này thì người ta chuẩn bị tháo dỡ nè. Giờ không còn gì trong cái ngôi nhà này hết cô chú anh chị căn đây là căn nhà cũ nha có chút xíu gì đó rồi gách nát hết rồi bây giờ à, Phước sẽ mời cô chú anh chị mình cùng à, đi với Phước ha để à, đi vào cái căn nhà của bà ở phía sau này hổng gài ở Cần Thơ á mưa hơi nhiều nên bữa nay cái đường nó hơi bị xịn tí xíu và cái đường này á, thì à, về sau á, chủ đất á, người ta cho bà ở đậu á, đằng sau á, người ta sẽ à, làm ạ vì à, phía trước này là đất để người ta bán nên người ta không có cho bà cất được phải cất ở đằng sau phía sáu ngôi mộ nói chung là có đất cất là mai rồi chứ không thôi cũng đâu biết ở đâu và đoạn đường này thì chủ đất sẽ tự tự làm Phước cũng tính nói với anh em làm luôn nhưng mà do chủ đất nói thôi để họ làm để ờ, về sau họ cho dễ mà phân lô ra bán cái khu đất này đó thấp thoáng phía xa chính là cái căn nhà của bà rồi mình ờ, đã tới được nhà của bà rồi đây nè cô chú anh chị tuyệt vời khang trang luôn dạ con chào bà dọn ra sao luôn đó hả bà dọn à, ra luôn bữa gầm bữa gầm hả à. À, hai bữa rồi à. mấy gà trong này à, có bão không mưa quá con Trời vô không có ơi, kịp mưa quá chừng mưa mà giờ ở nhà đâu có dột nữa phải không <laughs> có dột có tạc không hết à giờ à, hết dột mà hết tạc hết gì hết trơn rồi dạ giờ à, thấy bà cũng khỏe dữ lắm luôn <laughs> giàu khỏe mừng quá khỏe hả yeah. Dạ. bữa nay chú dũng đi làm hả bà không có nay à, nó đi uh, câu kiếm ít cá ăn à. thì uh, à, nó ngày đi vô này tiếp với anh em đó dạ dạ Rồi thành ra không có đi mặn gì được hết trơn á dạ nè cô chú anh chị có điện đuốc đồ luôn đây là nguyên uh, có điện có đồ luôn cái căn nhà của Rồi. bà đi mình đi vô trong đi bà à cửa đó lên lên tường gì nó sẽ mát ha yeah. Dạ. do không gài mưa quá nó chưa có khô kịp đó cô chú anh chị bởi vì uh, sơn sơn uh, này gì, lăng bê phía sau này là cái uh, nhà tắm chừng nữa thì uh, chú dũng sẽ tự làm cái bếp này làm bằng sao đây che cái trái ra đây để làm cái bếp chú anh chị đây là nhà vệ sinh à bộ niệm này là ăn thận chở vô luôn đó không bà ừ nó à, bữa hổm nó chở đi vô luôn đó dạ cái niệm á hả dạ à, dạ cái niệm với uh, bọc uh, đồ đó à, quần áo đó phải không không biết gói đâu phải không ờ không biết nữa vậy đó hả ở trong này cũng ờ, chưa có ờ, chưa gì ở coi luôn ừ. đâu rồi bọc đâu đây quá nè phải không ừ. đúng rồi ừ, ờ, gói mùng mền đem vô phao là để vậy luôn đó dạ dạ <laughs> đây để giờ mình ra đây đi mình coi để con điện cho bạn thuận còn để à, đồ ở đây nữa nó à, mà ngày qua gì đó nó vô rồi chắc nó bận công chuyện gì đó nó không vô được dạ yeah. nè bà ngồi đi bà ở đây là gió mát rồi ha à, có nực không có nực không qua ê à, thuận à, cái đồ ở trong ờ, cái ờ, cái bịch trong này á của nhà bà cụ cụ ảnh á ờ à, cái này là của của ai vậy cái, cái đồ gì của anh, à, anh toàn à cái đồ đó là của anh toàn phải không ừ, rồi rồi à, rồi rồi rồi rồi nè bà gửi lời cảm ơn gì không cái đó của dạ. anh toàn á à, có có chứ bữa hổng có nói rồi vậy đó hả à. rồi rồi vậy hả thượng rồi rồi dạ, dạ, dạ. ngăn vách buồn câu điện câu điện này bữa hổm mà, mà coi à, nạn kia bữa dạ. À, gầm đi ra đó rồi cái à, thịnh nó câu vô luôn dạ đây là cái cửa sổ mở ra là mát rồi ha à. trong này con nghĩ chắc gió dữ lắm luôn hả bà ủa mình không có quạt gió nào sao không à, không có xài luôn hay là sao hay là không, không có tiền mua tiền mua hết trời chứ. ơi biết thì phải gì con nghe là con mua nãy con mua vô luôn rồi thôi để hồi nữa còn dư ờ, được tiền đó ừ. rồi có gì ờ, gửi cho bà thì bằng nữa nói chú Dũng đi ngoài mua ừ. giờ ờ, trước tiên con cũng gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân ha đã giúp đỡ cho bà và ừ. cái thứ ừ. hai nữa là cũng chúc mừng bà đã có được cái căn nhà khang trang như thế này để hưởng cái tuổi già ừ. Dạ, ba cũng cái căn nhà này là căn nhà chắc đẹp nhất hồi xưa giờ bà ở luôn rồi đó gì đó ha không có ý con hỏi bà đó à thì giờ thấy cái nhà này á thì thấy nó đẹp hơn bao nhiêu cái nhà khác rồi đó thì bà cũng có thấy nhiều cái rồi dạ. mà nhưng cũng chưa có được như vậy đúng rồi phải không à, mà bà mà bây giờ đó anh em á mà cho bà được cái căn nhà như vậy á thì thấy nó cũng rất hân hạnh dữ lắm rồi đó dạ mừng dữ lắm mừng bà biết sao phải không vì uh, hồi xưa giờ con cất á, là thử ờ, cái dạng ờ, tiền chế không là to hết nhưng mà thấy nó uh, nhìn nói chung là tùy theo cái tiền mà của mạnh thường quân người ta hỗ trợ á ừ. nhìn vô thì thấy nóng nhưng mà thực chất nó cũng không nóng đâu vì uh, tính ra tiền chế người ta tạo ra để uh, người ta đã tính sẵn hết trơn rồi mình làm cửa sổ đồ này nọ thì nó sẽ không nóng nhưng mà bữa nay thì cất thử cái mẫu này mình lên uh, gạch một trước hai thử rồi xong đó rồi mình làm ton để như vậy mà ừ. thấy bà mấy gà bà ở bà thấy nực không à, không <laughs> cũng, mát mẻ thôi chứ không dạ, có có cửa ờ, sau cửa sổ rồi đầy đủ ha à. thôi vậy giờ con sẽ xin phép bà ha con ờ, đọc cái danh sách của mạnh thường quân hỗ trợ cho bà à hỗ trợ là cái tiền cái căn nhà này nè ừ. để con báo cáo với ờ, mọi người tại vì uh, tính ra căn nhà này nó cũng lâu quá à. mưa gió rồi ờ, làm cũng có mấy anh em thôi ừ, bởi vì chỉ, đường uh, vô cũng hơi khó khăn nữa ừ. thì chỉ có uh, hai uh, hai chú đi vô làm mà được như vậy đó là cũng tốt lắm rồi đó dạ tính ra cũng ba tầng rồi ba tầng trên có Với trên á dạ trên trên trên ba dạ. tầng Vậy hồi à, bắt đầu mà đi vô à, xây cái nền này là bữa 13 13 đó thì đâu à, cách đâu hai ngày sau nữa là chú mới đi vô mà tiếp tục đó Vậy là 13 ờ, là 13 trên đó phải không? 13 dưới á 13. 13 dưới thì giờ dưới 17 <laughs> luôn rồi đó gần cái <laughs> tháng rồi Mà dạ, xong mới xong xong là bữa 14 hay 15 gì đó phải không? À, đi vô trong này ngồi coi Kệ đi bà Để cho thằng Liêm nó đứng ngoài đi Rồi giờ à, con xin phép đọc cái danh sách mạnh thường quân ha <laughs> à, Phước xin phép à, đọc cái danh sách mạnh thường quân đã à, hỗ trợ cho bà để coi được bao nhiêu và sau đó con sẽ trừ ra chi phí hết tất cả là bao nhiêu à, chi tiết từng phần từng phần rồi bà còn dư nhiêu thì con sẽ trao cho bà đầu tiên đó là cô Tuyết Đòn Huệ Đòn Nga Phạm Hoàng Anh Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ là 2 triệu 7 chị Mùa Xuân hỗ trợ là 2 triệu chị Rosie Hồng ở Mỹ hỗ trợ là 300 USD chị ờ, Tammy Quỳnh ở Mỹ hỗ trợ 100 USD chị Trần Cẩm Loan ở Mỹ hỗ trợ 100 USD chị Kha Thi Phạm ở Mỹ hỗ trợ 100 USD chị Thí Lữ thí lữ hay thí lưu gì đó ở úc hỗ trợ là 100 úc chị kim hoa hỗ trợ 2 triệu chị thị nguyễn ở mỹ hỗ trợ 2 triệu ba cô đường tú khanh ở mỹ hỗ trợ 2 triệu cô chi ở pháp hỗ trợ 2 triệu gửi chị thanh tiền lê hỗ trợ 1 triệu em cỏ bốn lá hỗ trợ 1 triệu em ngọc ánh hỗ trợ 1 triệu chị gái ở bạc liêu hỗ trợ 1 triệu anh Hải Quỳnh 72A ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu Cô Xuân ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu Anh Đỗ Minh Phương ở Canada hỗ trợ 1 triệu Một bạn giấu tên à, Viết tắt là HT Hỗ trợ 1 triệu Chị Châu Nguyễn hỗ trợ 1 triệu Anh Quy Phương hỗ trợ 500.000 đồng Anh này là bạn của uh, ờ, em Misu bạn Phạm Thị Thu Phạm gì đó hỗ trợ 500.000 đồng cũng là bạn của Emisu ờ, chị Nguyệt Nguyễn ở Canada hỗ trợ 800.000 đồng chị Nhật Linh ở Bình Dương hỗ trợ 500.000 đồng bạn Cười Đi Bạn hỗ trợ 500.000 đồng chị Hoàng Thị Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu bạn Quyền hỗ trợ 100.000 đồng chị Quý Quỳnh hỗ trợ 500.000 đồng bạn Nguyễn Thị Diễm Trinh hỗ trợ 300.000 đồng. Em A Tuyền hỗ trợ 500.000 đồng. Bạn Nguyễn Hữu Sang hỗ trợ 200.000 đồng. Bạn Nam hỗ trợ 180.000 đồng. Em Quang Ares Aries hỗ trợ 1 triệu. Em Trinh ở Bạc Liêu hỗ trợ 300.000 đồng. Bạn Nguyên hay bạn Nguyễn gì đó hỗ trợ 500.000 đồng. Một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 1747 hỗ trợ 100.000 đồng. Em tình chỉ đẹp hỗ trợ 300.000 đồng Anh Dân Diệp hỗ trợ 200.000 đồng Em yêu heo hỗ trợ 200.000 đồng Em Hà Mộng Dung hỗ trợ 500.000 đồng Chị Phượng Nguyễn hỗ trợ 200.000 đồng Em đi Dizen Vân hỗ trợ 500.000 đồng Chị Minh Thư Minh Thuận hỗ trợ 200.000 đồng Em Táo Đỏ hỗ trợ 200.000 đồng Bạn Trân chân gì đó con không biết nữa tên dài quá và ừ. với cái số ghét cuối là 3171 hỗ trợ 120.000 đồng bé Hà ở Sài Gòn hỗ trợ 400.000 đồng một bạn có tên viết tắt là TTB hỗ trợ 500.000 đồng em Phương Phương hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 1130 hỗ trợ 200.000 đồng thêm một mạnh thường quân ẩn danh nữa với số ghét cuối là 1709 hỗ trợ 150.000 đồng chị Trang Trương ở Trần Phú hỗ trợ 200.000 đồng chị ờ, Ly Ly LQ hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 5505 hỗ trợ 50.000 đồng chị Hồng Phong hỗ trợ 500.000 đồng bạn Lê Quốc An hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 2353 hỗ trợ 50.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối nữa là 3953 hỗ trợ 300 ngàn đồng thêm một ờ, mạnh thường quân ẩn danh nữa cũng với số ghét cuối là 9363 hỗ trợ 100 ngàn đồng chị My Kiều hỗ trợ 200 ngàn đồng em Nhật Nguyễn hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Quỳnh Thị Linh Quỳnh Thị Linh hỗ trợ 200 ngàn đồng anh chị Phương Phạm hỗ trợ 500 ngàn đồng chị Hai ở Bạc Liêu hỗ trợ 500 ngàn đồng Chị Linh Dương ở Cần Thơ hỗ trợ 200.000 đồng Bạn Phan Tú Nguyên hỗ trợ 500.000 đồng Cô Thanh ở hẻm 10 Cần Thơ hỗ trợ 500.000 đồng Em Tuyết Thanh Võ hỗ trợ 500.000 đồng Thì tổng cái số tiền của bà tổng cộng là 51 triệu 150 ngàn đồng Thì uh, trong đó chi phí hết tất cả cái căn nhà luôn là 43 triệu à, Dạ 43 triệu à, Sau đó là con à, có gửi cho anh em ờ, hỗ trợ là như bạn Thuận với bạn Tèo và sau đó con nghe bạn Tèo nói là trong mấy ngày sau cũng có một bạn vô làm phụ nữa là con gửi cho ba người là 5 triệu để hỗ trợ săn cộ ăn uống thì tổng chi phí hết căn nhà của mình là 48 triệu thì tất nhiên bà sẽ còn lại là 3 triệu 150 ờ, ngàn đồng thì 3 triệu 150 ngàn đồng này này à, bữa hổm bà mua 100 thước dây ừ, thiếu ở ngoài kia một triệu gửi một nhưng triệu mà rưỡi. sau đó chú Dũng nói là xài có khoảng bảy tám chục ờ, thước gì á còn dương nhiêu thì mình trả lại cho người ta để mình tính tiền nhưng mà bây giờ thì con sẽ uh, mình lấy cái số tiền ba triệu mấy đó đó mình ra ngoài mình trả tiền cho người ta thì uh, hồi nữa con sẽ đưa bà là 3 triệu một trăm năm mươi ngàn đồng còn uh, cái phần gạo với quà này phần này là con hỗ trợ cho bà ha con hỗ trợ con tặng cho bà để ờ, bà như không biết tặng gì giống như mừng nhà mới <laughs> hỗ trợ cho bà để bà dùng chứ ừ. con cũng không có nhiều chỉ có 10 ờ, kg gạo với ờ, một số đồ nhu yếu phẩm với kèm theo thùng mì Liêm ơi vô đếm tiền giùm anh nè à, Liêm giờ con sẽ gửi cho bà là 3 triệu 150 ngàn đồng nhớ lấy uh, triệu rưỡi ở ngoài trả tiền dây điện ta ha ừ. rồi uh, mình mua cây quạt cây quạt có con trăm mấy à xong rồi mình còn tiền lại đó đó mình để mình uh, xây sở với lại con nghe bên nhóm của bạn tân á cũng ờ, còn một cái số tiền đó để ờ, con về bạn ấy rủ con vô chừng nào trao nhưng mà bữa nay con đi gấp quá con đi con đi trước bởi vì nữa thì cái vấn đề của bạn kia thì để cho bạn kia giải quyết với bà ha cái vấn đề con thì con giải quyết trước đếm uh, tiền lẻ cho bà đi tờ hai trăm 3 triệu 150 ngàn Ờ Thì 3 triệu Lấy cọc 200 ra Ờ lấy cọc 200 ra mười lăm tờ bốn trăm sáu trăm tám trăm một triệu một triệu hai triệu tư triệu sáu triệu tám hai triệu hai triệu hai hai triệu tư hai triệu sáu hai triệu tám ba triệu 3 triệu với ờ, lấy tờ 100 ngàn nữa có 50 ngàn đó không anh mượn 50 ngàn có có lấy mua gạo mua gạo còn dư hả đây trăm nguyên rồi đủ luôn gạo, dạ, gạo nãy mua nhiêu trăm ba hả trăm ba mỗi nào mắc nhất không nó trăm ba nè bà 3 triệu 150 ngàn Chịu gửi thì mình lấy mình ờ, trả tiền dây điện mà con nghe nói là có có thể ờ, còn dư nhiêu mình trả lại mình không xài nữa thì mình trả lại người ta mấy chục thước thước cũng 15 ngàn á hai ba chục thước cũng được ờ, mấy trăm ngàn cũng đỡ rồi xong rồi nhớ mua cây quạt ha mua cây quạt nói chú Dũng mua cây quạt giùm con còn mấy cái này ờ, mền mùng chiếu gói này là nãy như bạn Thượng nói là chí niệm á là của bạn Toàn bạn gửi cho tặng cho bà ừ. trời có mấy con chó con luôn đó hả trời dạ. ơi nãy giờ mới đi ừ nó à, đẻ ở ngoài đó trời ơi ở ngoài rồi cái ờ, bữa à, về trong này Ê, có mấy đó con trời ờ, cái nó à, hốt đi về ông này luôn hốt về ông này luôn hả ừ. hiện giờ nuôi cực dữ rồi nghe giờ là năm sáu con luôn á bốn con bốn con với con mẹ nữa kìa ừ con ngoài đây nữa đó con. ở đây sáu con rồi nè giờ bà ơi nó cũng hiền dạ bà ơi bà có gửi lời à, cảm ơn à, mạnh thường quân gì không ạ đó chứ cái này thì à, tôi cũng được cái căn nhà đẹp đẽ như vậy đó thì tôi cũng để cảm ơn hết ừ, tất cả ừ, mạnh thường quân gì đó yeah. Dạ. à, từ à, ở trên xuống tới con cháu yeah. Dạ. à, tôi cũng cảm ơn hết ừ, tất cả bà con vậy, thôi ha à. <laughs> cái tay bà dạo này còn đau hết giờ ờ, dở lên dở xuống thì cũng được rồi mình nói ờ, giờ còn đau cái chân ở trên này thôi dạ con thấy cái đường đi vô á bữa hổm là con có nghe thượng nói là anh chủ đất á anh nữa anh đổ đá chứ không thôi là con tính là lấy số tiền này tụi con đổ luôn rồi nhưng mà nói thôi đỡ được cái phần nào cho bà đó thì đỡ thôi dạ là nói đổ để cho chủ đất nói đổ để người ta nói người ta bán đất gì đó người ta nói người ta đổ thì để thôi để cho bên chủ đất làm tụi con là tính à, mua mấy xe đá đó thì chính chích lấy tiền này mua đá tiếp để làm nữa cho bà đó Vậy nhưng mà nói thôi để đưa tiền cho bà để cho bà xài với lại bà cũng ít đi ra ngoài ra vô để cho chủ đất người ta làm với lại bà đi cũng cẩn thận ha lớn tuổi rồi à, trời ơi tôi cũng ít có đi lắm tại vì à, cái gì mua cái gì á là chú nhờ đi không à đi dạ. <laughs> rồi đi ra ông Hải mua cái này đang hồi nó cất giùm con ha giờ à. vậy con xin phép con về ngoại ha à. rồi thôi vậy à, một lần nữa phước à, xin à, kính chào cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân ha đã tin tưởng và đồng hành hỗ trợ cho bà một cái căn nhà khang trang như thế này và tính từ lúc trước giờ phước cất rất là nhiều căn nhà rồi đây là căn nhà cắt mà với giá là cao nhất nhưng mà là đẹp nhất luôn so với nhà con thấy <laughs> cái mẫu này nhưng mà cũng là hữu duyên nhờ bà được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ mới có thể dám cất thử cái căn này chứ uh, thường thường là các uh, bà cụ ông cụ khác á họ được cái số tiền ít á còn uh, ờ, cất gói ghém nhà tiền chế không à cũng lót nền vậy nè nhưng mà không có được xây quét gì đâu ton không à vậy đó ha <laughs> dạ thì uh, bữa hổm cũng nghe mà à, hai chú này mần đó thì à, cũng nói vậy đó nó chỉ à, có cái nhà này đó là được diễn ừ, hạnh dữ lắm đó vinh hạnh dạ. dữ lắm ừ, vinh hạnh chứ à, anh em nó mần á thì cũng lót gạch như vậy cũng đâu đó đàng hoàng mà nhưng gì không có say Đúng chỉ là tôi anh không à dạ à, mần nó mau còn cái nhà này thì thấy nó ờ, mần thì nó nó nào ngay hơi chậm trễ dạ đó, mà nhưng gì nó ờ, đẹp nó thanh trang hơn dạ dạ rồi thôi vậy con xin phép bà ha con đi à. về ngoại ha có gì à. dẹp mấy cái này giùm con ha Đấy. rồi thôi vậy phước xin uh, bye bye cô chú anh chị và các bạn luôn ha để phước đi ra đây phước cho cô chú anh chị mình nhìn lại cái căn nhà đây là cái kết vô kéo điện cho bà luôn rồi đó, đó đường dây điện nó bởi vì nó xa lắm đó, cô chú anh chị khoảng 100 mét có cửa sau rồi bye bye và hẹn gặp lại chúc sức khỏe bà luôn ha bà hai Bà ơi Chúc sức khỏe bà nha Bye bye, bye. Rồi tụi con về à Đây là một cậu bé đáng thương Ở trong một cái căn nhà như thế này Nhưng mà lúc nào bước đi ra đường á Nhìn thấy cũng là ông bảnh tỏn không Nhà thì nghèo mà đặt bon chen Đua đồi. Nghèo sao dách cho thơm anh ơi hết cái lu nước ta chưa <laughs>